Chào bạn, tôi là Vinh Vĩnh, chuyên gia đào tạo về NLP thực chiến. Trong video trước thì Vinh Vĩnh có chia sẻ cách mà chúng ta bảo quản chân trâu và từ đó thì các bạn biết cách bảo quản chân trâu làm sao để cho chân trâu không bị cứng lại cũng như là thời gian sử dụng chân trâu được lâu hơn trong quá trình mà chúng ta bán hàng. Và ở video này thì Vinh Vĩnh tiếp tục chia sẻ cách mà chúng ta lựa chọn chân trâu cũng như là nấu ủ chân trâu đúng cách, đúng quy trình để làm sao có được chân trâu ngon hơn, mềm hơn, dẻo hơn, topping những các loại đồ uống để phục vụ cho quá trình bán hàng và như bạn biết trên thị trường có rất là nhiều các thương hiệu chân châu khác nhau như chân trâu của Thái Lan của Đài Loan Việt Nam với các hương vị khác nhau hương vị cà phê hương vị caramel hương vị mật ong và có những màu sắc khác nhau màu trắng màu đen bên cạnh đó thì có những kích thước như à, loại lớn à, loại à, nhỏ cũng như là loại trung bình và như vậy tùy theo mô hình quán ta sẽ lựa chọn chân châu phù hợp với mô hình quán của mình thì chúng ta sẽ sử dụng chân châu trong quá trình chúng ta bán hàng và trước khi mà chúng ta nấu chân châu chúng ta cần chuẩn bị các cái nguyên liệu mà như sau thứ nhất là chúng ta chuẩn bị về chân trâu thứ hai là nước trắng thứ ba đó là các dụng cụ như là so bếp vớ để chúng ta lọc cũng như là âu để chúng ta đựng chân trâu và bát nước trắng chúng ta tráng chân trâu à, xi đắp đường hay là đường kính với chân trâu khi mà chúng ta nấu chân trâu chúng ta sẽ nấu với tỷ lệ nước đó là một ba tức là một ký chân trâu tương đương với 3 lít nước sau đó thì chúng ta sẽ đun nước trắng sôi lên sau khi nước trắng sôi lên chúng ta sẽ cho chân trâu vào bên trong và trong quá trình mà chúng ta cho vào chúng ta quấy đều để trâu không quá mạnh và trong quá trình mà chúng ta đun thì cứ 2 đến 3 phút thì chúng ta quấy cho trâu một lần cho thịt trâu không bị uh, mà bén thu so và ta để tạp hờ đun trong khoảng thời gian 2 phút với ngọn lửa lớn sau đó thì giảm lửa đun khoảng 10 đến 15 phút lúc này ta tắt bếp và chúng ta ủ trong vòng 15 đến 20 phút sau khi chúng ta đun và ủ thịt trâu như vậy chúng ta đã có được thịt trâu và lúc này chúng ta sẽ cho thịt trâu ra để chúng ta sẽ lọc thịt trâu và lọc qua nước trắng và chúng ta sẽ cho chân trâu ra cai và sau khi mà chúng ta đã cho chân trâu ra cai chúng ta sẽ cho đường kính hoặc đường sirac với đường kính thì chúng ta sử dụng là 70 đến 80 gram và cho vào chân trâu và chúng ta khuấy đều lên với đường nước chúng ta có thể sử dụng là 100 ml thì chúng ta sẽ cho vào và ta khuấy đều lên lúc này chúng ta để ở nhiệt độ thường và chúng ta cũng lúc bán hàng lưu ý rằng chúng ta sẽ không cho chân trâu vào bên trong ngăn mát hay là xuống đá để chúng ta bảo quản như vậy trâu sẽ rất là nhanh bị cứng lại và như vậy thì các bạn đã biết cách ờ, lựa chọn chân trâu cũng như là cách chúng ta lấu chân trâu như vậy qua video này các bạn đã biết cách chúng ta lựa chọn chân trâu cũng như là để lấu chân trâu cách những ờ, quy trình để chúng ta có được chân trâu ngon hơn mềm hơn dẻo hơn chúc bạn câu trâu là thành của mình và hẹn gặp lại các bạn à, ở những video tiếp theo từ Kevin Nguyễn